Baccarat Wood 540 phiên bản Exchange và đây là có Haraman Amber Wood phiên bản Ru và đây là clone của Baccarat và chúng ta hãy cùng nhau xem là mọi người cảm nhận ra sao về hai mùi hương này và quan trọng nhất là nếu như để trả giá thì mọi người sẽ trả giá mùi hương nào cao hơn thì tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi phỏng vấn nha đi thôi đây mình sẽ xé cái chai này xé cái tờ giấy này tờ giấy này sẽ xịt con clone Haraman Amber út phiên bản ru ba shot nhá còn tờ này thì mình sẽ tờ nguyên mình sẽ xịt phiên bản baccarat út 540 phiên bản exchange Ui xịt vậy thấy nông luôn Rồi em phỏng vấn thôi Đôi nào thì ôm nhau đi Đấy, đây, đây, đây Ra ôm nhau kìa Ra ôm nhau kìa Đấy, mà đây em Đấy, hai, hai ông này ôm nhau được à, ở đây à, anh đang có một cái mùi hương anh đã xịt ra hai tờ giấy anh muốn các bạn ngửi xem là các bạn thấy mùi hương này có giống nhau hay không nhá đây là hai tờ giấy đã xịt rồi các bạn đoán xem mà đây là cùng một mùi hay là hai mùi mình đã xịt ra giấy thôi à, mời các bạn thử các bạn có thể đổi với nhau ừ. mình đã xịt ra giấy rồi các bạn đoán xem mà đây là cùng một mùi hay là là hai mùi khác nhau à, cái này chắc là bỏ khẩu trang ngửi dễ hơn đây đổi đổi cho nhau đi tại vì hai hai tờ thì đoán xem là cùng một cùng một mùi hay là hai mùi người mùi này tao cảm giác hơi sợ sợ ấy sợ sợ sợ sợ á sợ như nào mùi này thì nghe dịu hơn có khác không chắc đây là hai loại nước hoa bây giờ anh, anh anh anh đang xin quan điểm xem là mọi người à, à, mọi người là quan điểm là khác nhau đúng không khác nhau thì uh, mọi người sẽ thích mùi nào hơn của cái tờ giấy được xé góc hay là tờ giấy ờ, nguyên lại phải lại. lại phải ngửi lại với em thì ờ, chắc thích cái mùi không xé góc hơn tại ừ. vì nó dịu nó dịu hơn ừ. ờ, ok đây là ý kiến của một bạn nam rồi <laughs> mất cứ ra em... thích cái này hơn hả hai bạn nữ thích cái, thích cái mùi xe giấy còn em mùi này nhẹ nhàng mùi nhẹ hơn mùi này nhẹ hơn có cần gửi lại không có cần gửi lại không có theo số đông không hay là y, quan điểm cá nhân hai cái chậm hai cái chậm Với lại em không thích mùi này Mùi này làm em sợ sợ đấy Ý kiến Mùi này làm em sợ luôn đấy anh có thể xịt lại được không? anh vừa mới xịt xong ấy, mùi này nó hơi đặc biệt Nghĩa là nó sẽ không ngửi để rõ Mùi này em thấy giống cái mùi chiết ở nhà em dùng ấy Ừ theo em thì em thích mùi góc em thích mùi góc hơn đúng không hay là bốn bạn là thích mùi góc một bạn là là, là thích mùi này <laughs> ờ, ở đây là anh có thực ra đấy là hai mùi khác nhau và đây có một chai thì ờ, bằng 1 phần 5 Nghĩa chai này tầm 7 triệu Còn đây là chai này thì nó 1 triệu rưỡi Nhưng mà theo các em đoán Thì ờ, mùi nào sẽ là mùi đắt hơn Tờ giấy xé hay là tờ giấy không xé Tờ giấy xé hay là tờ giấy không xé Xé Không xé Xé Xé Xé đúng không? Em là xé, xé đúng không? Ừ. Em là xé, đúng không? rồi hai bạn mười, mười này thì chắc rẻ tiền hơn rồi <laughs> à, không xé lại rẻ tiền hơn đúng không rồi ok lại khó lại khó <laughs> sao lại em khó lại là tôi theo em thấy chắc là mùi này đắt hơn mùi uh, mùi không xé không xé, không xé đắt hơn ok uh, thế là mùi không xé sẽ đắt hơn nhá rồi anh cảm ơn các bạn nhá thế là mùi không xé đắt hơn đúng rồi đúng không xé đắt hơn thấy chưa này <laughs> thấy chưa em sao chính là mũi tình vậy đấy mình sẽ đặt câu hỏi cho bạn dễ nhá ờ, cứ ngồi xuống được ờ, mình... mình đứng, cần đứng không? không bạn cứ ngồi cho nó thoải mái ở đây mình có hai tờ giấy đã xịt uh, mùi hương rồi thì mình muốn bạn gửi xem là nó có giống nhau hay không liệu có phải là cùng một chai không hay là là hai chai khác nhau các bạn có thể cầm tờ này Điện nghe nó... mùi na ná nhau ừ, đấy đấy xem là nó có có phải là cùng một chai không hay là là hai chai khác nhau giống kiểu hương đầu với hương cuối hoặc là hương giữa thì cứ đoán thôi không sao cả mùi này nhẹ mùi này nhẹ hơn chắc hương đầu ấy. mùi này sao chắc phai hơn một chút ừ. Thế bây giờ bây giờ là bây, giờ câu câu trả lời là cùng một chai hay là là hai ờ, chai cùng một chai rồi ok ờ, trước tiên là đây là hai chai khác nhau thì ờ, bạn có thể cho biết là bạn thích cái mùi hương nào hơn tờ nào mùi hơn mùi nhẹ hơn nhỉ ở đây thì ờ, mình có là hai chai khác nhau nhưng mà tại vì nó cũng khá khá là giống nhau và à, nó thì có một chai chai này là 7 triệu chai này có khoảng tầm bằng một phần năm thôi thì theo bạn đoán thì đâu sẽ là chai đắt hơn trong hai tờ này mùi đắt hơn mùi đắt hơn là chai nhẹ hơn hay chai nặng hơn mình nghĩ là mà chai nặng hơn sẽ là mùi đắt hơn à rồi rồi mình cảm ơn bạn nhá ờ, chai ờ, nặng hơn thì là nhẹ à, rẻ hơn dạ. <laughs> rồi mình cảm ơn bạn nhá rất là cảm ơn thì mình muốn ờ, xin cảm nhận các bạn là xem đây có phải là cùng một mùi không hay là, là hai mùi khác nhau nhá mình đã xin rồi hai bạn có thể ngửi xong rồi đổi nhá <laughs> người đi người đi ồ oh, khác mà bạn nữ bạn nữ thử cho đánh giá xem là, là cùng một mùi hay là cũng có thể là xịt trước hoặc xịt sau gần gần giống nhưng mà mùi đấy hơi nhẹ tôi nhẹ hơn ừ nhưng mà con người tên nước hoa khác Hơi vị làm sao? Ngửi thử đem nào Cái mùi này hăng hơn chứ ừ. ờ, Nếu mùi mà hơi nhẹ hơn Mùi nhẹ hơn ờ, Nếu mà à, hai bạn à, sẽ thích cái mùi hương nào hơn? À, theo phong cách hay là tính cách của em thì có thể là em sẽ thích mùi nhẹ hơn Cái mùi xé góc này đúng không? Đúng không? Các bạn nữ? Em không thích nước hòa không em em thích mùi hương nào hơn thôi nếu mà được ví dụ ví dụ ngửi ví dụ thôi ngửi thích mùi hương nào hơn em ờ, ờ nhau nhẹ hơn ok ở đây là mình có hai cái mùi hương nhưng mà nó chênh lệch về giá một chai này là 7 triệu ờ. chai này là chỉ có có ờ, một phần năm thôi wow. thì bạn có thể đoán xem là trong hai tờ giấy này thì tờ nào sẽ là tờ đắt hơn không có thể là em nghĩ là cái tờ cái tờ mùi nhẹ hơn này nè. mùi nhẹ hơn ừ, là đắt hơn có thể là đắt hơn bạn nữ bạn em, nữ em nghĩ mùi nồng hơn đắt hơn mùi nồng hơn thì đắt hơn rồi mình cảm ơn nhá mình cảm ơn hai bạn thì cái tờ cái tờ ờ, giấy này là ờ. cái tờ đắt hơn rồi cảm ơn hai bạn nhá. Thì mà hai bạn gửi xem là hai mùi hương này nó có phải là cùng một chai không? Nó có giống nhau không? Nó là cùng một chai hay là nó là hai chai khác nhau? Hai chai khác nhau, hai chai khác nhau. Hai chai khác nhau. Thì ờ, ở đây thì bạn hai bạn sẽ thích mùi hương nào hơn? À, Của tờ xé hay là tờ không xé? Tờ xé. <laughs> em là tờ xé. Vâng. Còn em là tờ không xé đúng không? Vâng ờ, ở đây thì anh có hai bạn đã trả lời đúng là cùng là hai hai mùi hương khác nhau nhưng mà đây là có một cái mùi ờ, chỉ bằng 1 phần năm nghĩa là chai này nó tầm 7 triệu chai này nó rẻ hơn bằng 1 phần năm thôi thì hai bạn có thể đoán là tờ nào sẽ là tờ đắt hơn tờ giấy nào sẽ là tờ đắt hơn quan điểm cá nhân tờ này đắt hơn hả ờ. tờ đây là tờ không xé đúng không Vâng. Rồi anh cảm ơn bạn nhé, hai bạn đã trả lời đúng. <laughs> Rồi mình cảm ơn hai bạn rất là mũi rất là tinh. Ok, và vừa rồi thì mình đấy đã đi phỏng vấn và hiện tại kết quả đang là 5 đều, 10 người rồi các bạn ạ. Và mọi người thì đều trả cái giá khá là xem xem nhau, đều là 5 năm và thực ra bây giờ với cá, cá nhân mình thì thấy rằng là với một cái mùi hương như vậy không ai nhận biết ra gần như là như vậy thì lựa chọn của các bạn là như thế nào Haraman Amberwood phiên bản Ru hay là một cái lựa chọn 7 triệu đồng cho Baccarat Root 540 phiên bản ấy chăng thì hãy bình luận ở phía dưới và đừng quên việc like, share và nếu như thấy video hay hay là có những cái yêu cầu gì thì hãy bình luận phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Bye bye.